Địa ốc Firestars Đà Lạt xin giới thiệu sản phẩm. Đất Đa Lộc Xuân Thọ thành phố Đà Lạt, diện tích 1.550m2, sổ riêng nông nghiệp, hướng Tây Bắc, đường ô tô. Cách quốc lộ 21,6 km, cách trung tâm Đà Lạt 16 km, thế đất dương, view cao thoáng, giá 2,9 tỷ đồng.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 八八八